Chào tất cả anh em Thì hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em đến cái kính nhìn xuyên bài Thì để hỗ trợ cho những anh em nào không có tay nghề là một này Anh em đánh bài lá 10 ngày anh em đi thua cả 10 Đấy Tuy là mỗi một trận anh em thua mất 50 à, 500 đến 1 triệu thôi Nhưng 10 ngày thì nó mất đến à, hàng à, gần trăm triệu anh em nhé Đấy thì hôm nay à, anh em coi clip đây mình muốn giới thiệu đến cho anh em kính nhìn xuyên bài giá thành rất là hợp lý hôm nay à, rất vui vẻ và mình đã nhập được một cái số lượng kính 4D đây chính trước mặt anh em đây là chính là kính 4D đã được mình nhập khẩu trực tiếp tại bên Nhật Bản thành phố Tokyo anh em nhé Đấy. thì cái kính 4D này bởi vì sao nó lại là cái hàng kính cao cấp nhất bây giờ thì những anh em nào đã dùng kính nhìn xuyên bài rồi thì anh em biết đấy ngày xưa kính nhôm và những cái hàng kính của Hàn nó rất là cay mắt đeo vào mắt ấy. khi đeo vào mắt rất là cay mắt hơn nữa là nó sẽ rất là cộ bởi vì là cái kính uh, rẻ tiền thì nó sẽ được làm bằng ờ, silicon mềm anh em nhé anh em biết rồi silicon côn mềm thì ngày xưa thì nó vẫn là uh, cao cấp nhưng đến bây giờ thì nó không còn là giá trị nữa anh em nhé hiện tại thì đây là kính 4D lớp lụa cái kính len lớp lụa anh em nhá được làm bằng lớp lụa lớp lụa mỏng khi anh em đeo vào mắt thì hoàn toàn là êm mắt thoải mái mắt đấy thì những anh em nào muốn trải nghiệm thực tế thì hãy nhanh tay bấm số điện thoại gọi điện cho mình theo hai số điện thoại trên màn hình vào nhà mình mình sẽ đeo luôn cho anh em kính đeo cực kỳ dễ luôn đấy ở phần mô tả mình đã cho cái phần uh, hướng dẫn à, đeo kính áp tròng rồi anh em cứ ấn vào đấy xem được luôn đấy. đeo kính này cực kỳ à, an toàn khi anh em đeo kính này vào trong mắt nhá người ngồi đối diện hoặc là anh em đeo xong anh em xoay gương không thể phát hiện được anh em đang đeo kính đấy. bởi vì kính cực kỳ mềm cực kỳ à, mỏng anh em nhá đeo vào thoải mái mắt đảm bảo với anh em là khi đeo cái kính 4D này vào trong mắt đấy nó sẽ không bị hại đến mắt này cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe thoải mái luôn anh em nhá đeo kính này cực kỳ an toàn luôn anh em đừng có ham rẻ anh em mua những cái kính mà nó cỏ từ ngày xưa rồi đeo rất là cay mắt anh em hãy chọn những hàng kính 4D cao cấp như này giá thành nó cũng không cao đâu đấy anh em nào cũng có thể sở hữu được giá thành rất rẻ chứ không phải là đắt anh em nhé đấy rất hợp túi túi tiền của anh em đấy ra ngoài anh em đánh uh, bài lá đánh tất cả các loại môn thì coi như anh em đánh bài ngửa với người ta thôi đấy còn kỹ năng nữa thì uh, anh em biết bài người ta bao nhiêu điểm thì là anh em đánh thì thôi đấy còn bên tay ờ, phải tôi đây chính là kính mỹ kính mỹ này thì nó không cao cấp bằng cái kính ờ, len ờ, kính 4D kia anh em nhé nhưng nó vẫn là thuộc dạng là dùng ok anh em nhé cái này 9 thì cái kia 10 kính mỹ 9 thì kính 4D kia 10 anh em nhé đấy thì nhà mình vừa nhập một số lượng kính rất là nhiều Đấy, kính 4D nhập rất là nhiều số lượng rất nhiều phục vụ anh em chơi Tết Đấy. anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình theo hai số điện thoại thì ngay bây giờ đây mình sẽ test cho anh em à, mình cũng lưu ý với anh em là khi anh em muốn dùng cái kính nhìn xuyên bài này thì anh em phải lùa bài vào đây bài thì nhà mình có tất cả các mẫu ở từng địa phương anh em đang dùng anh em nhá, anh em đang đánh anh em đang dùng bài thì vẫn nguyên đai nguyên kiện đây anh em Đấy, không có dấu hiệu khu hộp về bóc tách gì nha anh em nhé Đấy bài đây là chỉ ba mẫu phổ thông thì mình cho lên thôi chứ còn nhà mình thì có rất là nhiều những cái mẫu bài khác nhau ở từng địa phương anh em ở vùng miền nào mình cũng đều có kể cả bên nước ngoài anh em đánh bài nhựa bài ly lon nhà mình đều có hết từng các nước luôn Nhật Bản Trung Quốc ờ, Đài Loan ờ, Hàn Quốc ờ, rất là nhiều anh em cứ tận chụp cho mình là sẽ có đầy đủ hết kể cả đánh bốc cơ mình đều có bài hết anh em nhé bài Mỹ đầy đầy đủ hết Đấy. thì ngay bây giờ đây tôi sẽ test luôn cho anh em ngay bây giờ tôi sẽ um, tôi sẽ bỏ cái bài này ra tôi sẽ test luôn cho anh em vài ván bài đeo cực kỳ là sáng luôn anh em nhá cực kỳ là sáng luôn này mình để lên đây cho mình test cho anh em bài đeo thì uh, kính đeo vào thì sáng hơn cái kính thử mấy về mình sẽ cho anh em xem kính thử thì nó sẽ không sáng bằng khi anh em đeo cái lớp lụa này vào trong đâu nhá anh em đeo lớp lụa này vào trong này chứ không phải là đeo cái kính gọng đâu anh em nhá đeo lớp này vào trong Đấy, anh em đeo có thể là cả tuần vài ngày Đấy, không hà hấn gì anh em nhé mà đặc điểm là mắt thoải mái luôn không bị vướng bận gì cả đây tôi sẽ cho ba lá này ra bất kỳ để cho anh em cùng xem anh em nhé đây cho anh em cùng xem này chưa Đấy. con ba con át và con uh, à, 10 anh em chưa nếu đánh liêng thì đây là bốn điểm này Đấy. nếu đánh liêng đây là bốn mười này át này ba này chưa rất là ok rất là sáng thì bây tôi sẽ cháo cái bộ bài lên tôi chọn bất kỳ cho anh em xem đeo cái kính này vào ấy thì coi như anh em đánh bài ngửa với người ta mà người ta không hề không biết anh em nhé đấy anh em đeo ờ, đây cho anh em xem luôn này đây là cái con tám cơ này anh em này giờ đấy đây con quy cơ đấy đây con quy uh, tép đấy. rất là nét luôn anh em này nhìn này năm cơ này giờ rất là sáng cái kính 4D rất là sáng luôn bốn cơ tiếp đấy đọc được cả chất luôn đây là ba cơ anh em nhìn hai đầu này hai hai, hai cái đầu này nó có hai cái dấu ờ, chấm này là ba là chất cơ anh em nhé ba cơ đấy. đây cũng là hai cơ đây cái con này thì nó con bẻ này thì nó hai hai góc là tam giác đây con bẻ tép này à bảy bảy rô này anh em này yeah. vẫn sáu rô đấy. 10 rô 10 rô là hình dấu ờ, cộng dấu thập anh em nhé đây 10 rô hình dấu cộng dấu thập này yeah. đây là ba rô yeah. Dạ. đây là át big này chất big thì nó lại hoàn toàn nó không có dấu gì anh em nhé nó chỉ số không thôi đây là con át big này yeah. Dạ. rất là chuẩn chỉ luôn 8 này 8 big này 7 big này à, 9 bích này à, à, 9 cơ lưu ý với anh em là cái con 9 này thì nó lại hình à, móc khóa anh em nhé 9 cơ 10 cơ à, 9 bích này 7 tép này 6 tép này 5 tép này ca cơ này dạ, rất là ok Đấy. bài nào thì nó cũng như nhau hết anh em nhé bài nào nó cũng rất là ok tóm lại anh em đeo kính vào thì đánh với đánh bài ngửa với người ta luôn chứ không cần phải gì cả Đấy. không cần phải đi đánh học đánh bài làm gì hết anh em nhé Đây, Đấy, thấy chưa? Đây là con 9 uh, ờ, tép này. Đấy. Đây là con 10 tép tiếp này. Di tép này. Cháo lên cho nó loạn lên anh em xem cho nó ok bốn cơ này các em nhìn chưa đẹp bằng ngọc trinh luôn Đấy, 5 tép này 6 tép này 7 tép này ca rô này 8 rô này 7 rô này 8 tép này đọc rất nhanh luôn anh em khi anh em đeo kính vào rồi thì coi như là chia ra phát là nhìn đến ngay đây tôi sẽ chia cho anh em vài con anh em nhìn luôn chưa chia phát nhìn đến ngay chứ không có gì cả anh em này kính kính là kính 4D nên anh em à, đeo kính 4D này vào ấy thì đảm bảo với anh em này là đánh đầu thắng đó nếu mà đánh liêng nhá tôi sẽ thử vài tiếng đánh liêng cho anh em nếu mà là đánh liêng ấy đây tôi sẽ gạt này sang bên tôi sẽ chia cho anh em này Đấy, anh em này tôi sẽ chia à, mình à, chia hai hai hai hai nhà đi đây anh em này Đấy, bài này có hai điểm này giờ hai điểm này giờ bài này uh, điểm này giờ rất là ok chứ không có cái hề hề hờ hấn gì anh em này nhỉ đây là cái chế độ ví dụ đánh liêng đấy còn nhìn mắt thường thì không thể phân biệt được đây cho anh em nhìn này anh em không thể phân biệt được đây cho anh em nhìn này không thể phân biệt được nhưng cho kính vào loại khác luôn hoàn toàn anh em nhìn chưa đấy, đây nó là cái hàng đẳng cấp anh em nhá nếu anh em muốn hơn nữa thì anh em lại dùng máy đánh bài đấy. còn đánh cái à, dùng kính này nó là phổ thông đấy cái hàng phổ thông thì bởi vì sao rất hợp túi tiền anh em đấy đây là kính bộ d đây là kính Mỹ đấy. giá thành rất phải chăng anh em nào thiện chí mua hàng nhá. lưu ý với anh em là anh em nào thiện chí mua hàng mình sẽ kỷ niệm cho anh em một cây bài đấy. rất là hợp lý để cho anh em xem một lần nữa này chiều này cho anh em xem nhìn bình thường này anh em không thể phân biệt được đúng không nhưng cho kính vào thì mọi thứ lại thay đổi một cách hoàn hảo luôn này anh em anh em nhìn chưa thay đổi một cách hoàn hảo luôn đấy nhìn chưa đấy, nó rất là ok nên là anh em thoải mái đánh đấy chưa rất là ok đấy đeo cái kính này thì anh em đánh cả đêm cả ngày đều ok anh em nhé đấy thì những anh em nào quan tâm đến kính nhìn xuyên bài này anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0971 294 và số 0928 999 333 anh em ở mọi ngóc ngách ở trên Việt Nam này đều có thể mua hàng nhà mình được Đấy, anh em cứ liên hệ cho mình nếu anh em ở Hà Nội anh em qua bến xe Mỹ Đình đến tôi sẽ cho anh em test thoải mái luôn Đấy, test đến lúc nào chán thì thôi test à, cảm thấy ok thì thôi bởi vì nó chỉ có thế thôi đây đeo kính vào thì nhìn nó như này thôi đấy nó rất là đơn giản còn anh em nào trong Sài Gòn nhé anh em hãy alo cho mình theo số điện thoại hai số trên anh em muốn mình ship hàng thì mình sẽ giao hàng đến tận nhà anh em đấy còn anh em muốn đến cửa hàng thì cứ liên hệ cho mình đến bến xe miền đông thì mình đón anh em đấy ở hà nội đến bến xe ờ, mỹ đình mình đón anh em ngoài ra thì nhà mình bán thêm rất là nhiều những cái đồ hỗ trợ hỗ trợ anh em đánh bài lá bịp này đánh sóc đĩa bịp này tài xỉu bịp này bầu tôm cua cá bịp này và hack game điện thoại đấy hack game sóc đĩa bầu tôm cua cá tài xỉu trên điện thoại nhà mình đều làm hết anh em nhé đấy nhà mình bán thêm rất là nhiều đồ cờ bạc để anh em chơi bộ môn nào ví dụ anh em vô tình xem được cái clip này của mình nhé anh em chơi được bộ môn những bộ môn về cờ bạc gì anh em hãy nhanh tay liên hệ cho mình mình sẽ tư vấn tận tình cho anh em này với cái kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề cờ bạc cái gì cũng biết anh em nhé nếu mà mình không biết thì mình học hỏi anh em nếu anh em không biết thì anh em cứ gọi điện cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, những kinh nghiệm xương máu anh em nhé Đấy. thì cho lại anh em xem lại một lần nữa này lưu ý với anh em nhé kính giá thành rất là phải chăng ai cũng có thể sở hữu được anh em nhé ai cũng có thể sở hữu được cái kính này cái kính uh, áp tròng nhìn xuyên bài này Đấy, giá thành rất phải chăng hợp túi với tất cả từng lớp già trẻ hay là thanh niên người à, à, thế này thế kia đều hợp lý hết anh em nhé anh em nào có thể dùng được cái hàng này Đấy, cứ liên hệ cho mình là dùng được hết này cho anh em xem này tóm lại không phải gì hết đeo cái kính này vào thì đánh bài ngửa với người ta thôi Đấy. Đấy. rồi cảm ơn anh em đã xem clip xin chào anh em chào tất cả anh em thì hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em đến kính nhìn xuyên bài thì để hỗ trợ cho những anh em nào không có tay nghề là một này anh em đánh bài lá 10 ngày anh em đi thua cả 10 đấy tuy là mỗi một trận anh em thua mất 50 à, 500 đến 1 triệu thôi nhưng 10 ngày thì nó mất đến à, hàng à, gần trăm triệu anh em nhé đấy thì hôm nay à, anh em coi clip đây mình muốn giới thiệu đến cho anh em kính nhìn xuyên bài giá thành rất là hợp lý hôm nay à, rất vui vẻ và mình đã nhập được một cái số lượng kính 4D đây chính trước mặt anh em đây là chính là kính 4D đã được mình nhập khẩu trực tiếp tại bên Nhật Bản thành phố Tokyo anh em nhé Đấy. thì cái kính 4D này bởi vì sao nó lại là cái hàng kính cao cấp nhất bây giờ thì những anh em nào đã dùng kính nhìn xuất bài rồi thì anh em biết đấy ngày xưa kính nhôm và những cái hàng kính của Hàn nó rất là cay mắt đeo vào mắt ấy. khi đeo vào mắt rất là cay mắt hơn nữa là nó sẽ rất là cộ bởi vì là cái kính uh, rẻ tiền thì nó sẽ được làm bằng ờ, silicon mềm anh em nhé anh em biết rồi silicon côn mềm thì ngày xưa thì nó vẫn là uh, cao cấp nhưng đến bây giờ thì nó không còn là giá trị nữa anh em nhé hiện tại thì đây là kính 4D lớp lụa cái kính len lớp lụa anh em nhá được làm bằng lớp lụa lớp lụa mỏng khi anh em đeo vào mắt thì hoàn toàn là êm mắt thoải mái mắt đấy thì những anh em nào muốn trải nghiệm thực tế thì hãy nhanh tay bấm số điện thoại gọi điện cho mình theo hai số điện thoại trên màn hình vào nhà mình mình sẽ đeo luôn cho anh em kính đeo cực kỳ dễ luôn đấy ở phần mô tả mình đã cho cái phần à, hướng dẫn à, đeo kính áp tròng rồi anh em cứ ấn vào đấy xem được luôn đấy đeo kính này cực kỳ à, an toàn khi anh em đeo kính này vào trong mắt nhá người ngồi đối diện hoặc là anh em đeo xong anh em xoay gương không thể phát hiện được anh em đang đeo kính Đấy. bởi vì kính cực kỳ mềm cực kỳ à, mỏng anh em nhá đeo vào thoải mái mắt đảm bảo với anh em là khi đeo cái kính 4D này vào trong mắt ấy nó sẽ không bị hại đến mắt này cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe thoải mái luôn anh em nhá đeo kính này cực kỳ an toàn luôn anh em đừng có ham rẻ anh em mua những cái kính mà nó cỏ từ ngày xưa rồi đeo rất là cay mắt anh em hãy chọn những hàng kính 4D cao cấp như này giá thành nó cũng không cao đâu đấy anh em nào cũng có thể sở hữu được giá thành rất rẻ chứ không phải là đắt anh em nhé đấy rất hợp túi túi tiền của anh em đấy ra ngoài anh em đánh uh, bài lá đánh tất cả các loại môn thì coi như anh em đánh bài ngửa với người ta thôi đấy còn kỹ năng nữa thì uh, anh em biết bài người ta bao nhiêu điểm thì là anh em đánh thì thôi đấy còn bên tay à, phải tôi đây chính là kính Mỹ kính Mỹ này thì nó không cao cấp bằng cái kính à, len à, kính 4D kia anh em nhé nhưng nó vẫn là thuộc dạng là dùng ok anh em nhé cái này 9 thì cái kia 10 kính Mỹ 9 thì kính 4D kia 10 anh em nhé đấy thì nhà mình vừa nhập một số lượng kính rất là nhiều Đấy, kính 4D nhập rất là nhiều số lượng rất nhiều phục vụ anh em chơi Tết Đấy anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình theo hai số điện thoại thì ngay bây giờ đây mình sẽ test cho anh em à, mình cũng lưu ý với anh em là khi anh em muốn dùng cái kính nhìn xuyên bài này thì anh em phải lùa bài vào đây bài thì nhà mình có tất cả các mẫu ở từng địa phương anh em đang dùng anh em nhé anh em đang đánh anh em đang dùng bài thì vẫn nguyên đa nguyên kiện đây anh em đấy, không có dấu hiệu khu hộp về bóc tách gì nha anh em nhé đấy. bài đây là chỉ ba mẫu phổ thông thì mình cho lên thôi chứ còn nhà mình thì có rất là nhiều những cái mẫu bài khác nhau ở từng địa phương anh em ở vùng miền nào mình cũng đều có kể cả bên nước ngoài anh em đánh bài nhựa bài nylon nhà mình đều có hết từng các nước luôn Nhật Bản Trung Quốc ờ, Đài Loan ờ, Hàn Quốc ờ, rất là nhiều anh em cứ tận chụp cho mình là sẽ có đầy đủ hết kể cả đánh bốc cơ mình đều có bài hết anh em nhé bài Mỹ đầy đầy đủ hết Đấy. thì ngay bây giờ đây tôi sẽ test luôn cho anh em ngay bây giờ tôi sẽ um, tôi sẽ bỏ cái bài này ra tôi sẽ test luôn cho anh em vài ván bài đeo cực kỳ là sáng luôn anh em nhá cực kỳ là sáng luôn này mình để lên đây cho mình test cho anh em bài đeo thì uh, kính đeo vào thì sáng hơn cái kính thử mấy về mình sẽ cho anh em xem kính thử thì nó sẽ không sáng bằng khi anh em đeo cái lớp lụa này vào trong đâu nhá anh em đeo lớp lụa này vào trong này chứ không phải là đeo cái kính gọng đâu anh em nhá đeo lớp này vào trong Đấy, anh em đeo có thể là cả tuần vài ngày Đấy, không hà hấn gì anh em nhé mà đặc điểm là mắt thoải mái luôn không bị vướng bận gì cả đây tôi sẽ cho ba lá này ra bất kỳ để cho anh em cùng xem anh em nhé đây cho anh em cùng xem này Đấy. con ba con át và con uh, à, 10 anh em chưa nếu đánh liêng thì đây là bốn điểm này Đấy. nếu đánh liêng đây là bốn mười này át này ba này chưa rất là ok rất là sáng thì bây tôi sẽ cháo bộ bài lên tôi chọn bất kỳ cho anh em xem đeo cái kính này vào ấy, thì coi như anh em đánh bài ngửa với người ta là mà người ta không hề không biết anh em nhé đấy anh em đeo ờ, đây cho anh em xem luôn này đây là cái con tám cơ này anh em này giờ đấy đây con quy cơ đấy đây con quy uh, tép đấy. rất là nét luôn anh em này nhìn này năm cơ này giờ rất là sáng cái kính 4D rất là sáng luôn bốn cơ tiếp Đấy. đọc được cả chất luôn đây là ba cơ anh em nhìn hai đầu này hai, hai hai cái đầu này nó có hai cái dấu ờ, chấm này là ba là chất cơ anh em nhé ba cơ Đấy. đây có là hai cơ đây cái con này thì nó con bẻ này thì nó hai hai góc là tam giác đây con bẻ tép này à bảy bảy rô này anh em này yeah. vẫn sáu rô Đấy. 10 rô 10 rô là hình dấu ờ, cộng dấu thập anh em nhé đây 10 rô hình dấu cộng dấu thập này yeah. đây là ba rô yeah. Dạ. đây là ad bích này chất bích thì nó lại hoàn toàn nó không có dấu gì anh em nhé nó chỉ số không thôi đây là quần ad bích này yeah. Dạ. rất là chuẩn chỉ luôn 8 này 8 bích này 7 bích này à, 9 bích này à, à, 9 cơ lưu ý với anh em là cái con 9 này thì nó lại hình à, móc khóa anh em nhé 9 cơ 10 cơ à, 9 bích này 7 tép này 6 tép này 5 tép này ca cơ này yeah, dạ, rất là ok Đấy. bài nào thì nó như nhau hết anh em nhé bài nào nó cũng rất là ok tóm lại anh em đeo kính vào thì đánh với đánh bài ngửa với người ta luôn chứ không cần phải gì cả Đấy. không cần phải đi đánh học đánh bài làm gì hết anh em nhé này đấy thấy chưa đây là con 9 uh, ờ, tép này đấy. đây là con 10 tép tiếp này di tép này cháo lên cho nó loạn lên anh em xem cho nó ok bốn cơ này các em nhìn chưa đẹp bằng ngọc trinh luôn Đấy, 5 tép này 6 tép này 7 tép này ca rô này 8 rô này 7 rô này 8 tép này đọc rất nhanh luôn anh em khi anh em đeo kính vào rồi thì coi như là chia ra phát là nhìn đến ngay đây tôi sẽ chia cho anh em vài con anh em nhìn luôn chưa chia phát nhìn đến ngay chứ không có gì cả anh em này kính kính là kính 4D nên anh em à, đeo kính 4D này vào ấy, thì đảm bảo với anh em này là đánh đầu thắng đó nếu mà đánh liêng nhá tôi sẽ thử vài tiếng đánh liêng cho anh em nếu mà là đánh liêng ấy đây tôi sẽ gạt này sang bên tôi sẽ chia cho anh em này Đấy, anh em này tôi sẽ chia à, mình à, chia hai hai hai hai nhà đi đây anh em này Đấy, bài này có hai điểm này giờ hai điểm này giờ bài này uh, điểm này giờ rất là ok không có cái hề hề hờ hấn gì anh em này nhỉ đây là cái chế độ ví dụ đánh liêng đấy còn nhìn mắt thường thì không thể phân biệt được đây cho anh em nhìn này anh em không thể phân biệt được đây cho anh em nhìn này không thể phân biệt được nhưng cho kính vào loại khác luôn hoàn toàn anh em nhìn chưa đấy, đây nó là cái hàng đẳng cấp anh em nhá nếu anh em muốn hơn nữa thì anh em lại dùng máy đánh bài đấy. còn đánh cái à, dùng kính này nó là hạng phổ thông đấy cái hàng phổ thông thì bởi vì sao rất hợp túi tiền anh em đấy đây là kính 4D đây là kính Mỹ đấy giá thành rất phải chăng anh em nào thiện chí mua hàng nhá. lưu ý với anh em là anh em nào thiện chí mua hàng mình sẽ kỷ niệm cho anh em một cây bài đấy, rất là hợp lý để, để cho anh em xem một lần nữa này chiều này cho anh em xem nhìn bình thường này anh em không thể phân biệt được đúng không nhưng cho kính vào thì mọi thứ nó lại thay đổi một cách hoàn hảo luôn này anh em anh em nhìn chưa thay đổi một cách hoàn hảo luôn đấy nhìn chưa đấy, nó rất là ok nên là anh em thoải mái đánh đấy chưa rất là ok đấy đeo cái kính này thì anh em đánh cả đêm cả ngày đều ok anh em nhé đấy thì những anh em nào quan tâm đến kính nhìn xuyên bài này anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0971 294 và số 0928 999 333 anh em ở mọi ngóc ngách ở trên Việt Nam này đều có thể mua hàng nhà mình được Đấy, anh em cứ liên hệ cho mình nếu anh em ở Hà Nội anh em qua bên xe Mỹ Đình đến tôi sẽ cho anh em test thoải mái luôn Đấy, test đến lúc nào chán thì thôi test à, cảm thấy ok thì thôi bởi vì nó chỉ có thế thôi đây đeo kính vào thì nhìn nó như này thôi đấy nó rất là đơn giản còn anh em nào trong Sài Gòn nhé anh em hãy alo cho mình theo số điện thoại hai số trên anh em muốn mình ship hàng thì mình sẽ giao hàng đến tận nhà anh em đấy còn anh em muốn đến cửa hàng thì cứ liên hệ cho mình đến bến xe miền đông thì mình đón anh em đấy hà nội đến bến xe ờ, mỹ đình mình đón anh em ngoài ra thì nhà mình bán thêm rất là nhiều những cái đồ hỗ trợ hỗ trợ anh em đánh bài lá bịp này anh sóc đĩa bịp này tài xỉu bịp này bầu tôm cua cá bịp này và hack game điện thoại đấy hack game sóc đĩa bầu tôm cua cá tài xỉu trên điện thoại nhà mình đều làm hết anh em nhé đấy nhà mình bán thêm rất là nhiều đồ cờ bạc để anh em chơi bộ môn nào ví dụ anh em vô tình xem được cái clip này của mình nhé anh em chơi được bộ môn những bộ môn về cờ bạc gì anh em hãy nhanh tay liên hệ cho mình mình sẽ tư vấn tận tình cho anh em này với cái kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề cờ bạc cái gì biết anh em nhé nếu mà mình không biết thì mình học hỏi anh em nếu anh em không biết thì anh em cứ gọi điện cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, những kinh nghiệm xương máu anh em nhé Đấy. thì cho lại anh em xem lại một lần nữa này lưu ý với anh em nhé kính giá thành rất là phải chăng ai cũng có thể sở hữu được anh em nhé ai cũng có thể sở hữu được cái kính này cái kính uh, áp tròng nhìn xuyên bài này Đấy, giá thành rất phải chăng hợp túi với tất cả từng lớp già trẻ hay là thanh niên người à, à, thế này thế kia đều hợp lý hết anh em nhé anh em nào có thể dùng được cái hàng này Đấy, cứ liên hệ cho mình là dùng được hết này cho anh em xem này tóm lại không phải gì hết đeo cái kính này vào thì đánh bài ngửa với người ta thôi Đấy. Đấy. rồi cảm ơn anh em đã xem clip xin chào anh em